Xin chào các bạn Xin chào các bạn nha Hôm nay bọn mình uh, chuyển nhà ở từ dân su xuống năm tông công tàn để tiền đường đi làm của công ty Nên uh, mình sẽ làm video này là cho mọi người xem Thì mong các bạn đón xem trong quá trình chuyển nhà của mình như thế nào Mình đang ở tại Hàn Quốc Để chuyển nhà thì các bạn xem nha dâu nha mọi người mệt quá về ăn ờ, dâu đậm dâu ấy 렌체야라. 317에 네, 다시 317-2번지 공장이야? 숙소? 아니요. 저 어. 주택. 네? mình đang chuyển đi để cho nơi ở mới được bạn quản lý trên được mình 지장 갔다 온 거야? 지영 갔다 왔어? 잠시 후 소식하옵니다. 잠시 후 주정차에 주의하십시오. nhà em có giảm không? Có chứ Làm, làm, làm gì tinh thông kiểu gì có giảm Phóng thì giảm đi, phóng buồn có đang trên đường chuyển xuống chỗ ở mới nha các bạn ừ, quá trình mình làm thì mình sẽ không giới thiệu được cho các bạn nghe trên đường đi thì mình sẽ nói sơ qua là là chuyển nhà bên hắn là phải đặt bảo trước cho chữ hôm ngày hôm nay thứ bảy ờ, ngày nghỉ họ sẽ không làm việc cho nên bọn mình đã hẹn được họ họ rất lâu rồi cho nên họ mới chịu nhận lời mới để đến truyền nhà cho bọn mình các bạn thấy ờ, đường xã Hàn Quốc không xe cộ rất là đông đúc khung cảnh bên đường cây cũng rất là đẹp thời gian đi từ trên chỗ ở cù chuyển đến chỗ ở mới là khoảng tầm 30 phút nha các bạn đồ đã bốc xong cho mình ấy đây là khu mới của um, bọn mình mới chuyển đến khu mới ở đây được gọi là quân room nhà quân room nha khu của mình ở thì ở bên này còn ờ, khu của bên này thì ông anh làm cùng công ty chuyển đến hiện tại là đang còn phải ờ, đợi nhà, dạ, ba chủ nhà đến để ờ, làm hợp đồng ký hợp đồng bàn giao nhận nhà nha các bạn còn phía trước đây là một ờ, khu này là dành cho người ờ, Trung Quốc ở đây là công ty nha lỗi này là người ngoài cuộc ở rất là nhiều trong đó có Việt Nam mình Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Indonesia và các nước Tây Á nha đông lắm nha các bạn đây là những uh, à, xe đạp để cho um, anh em họ thuê nhà ở đây đi làm nha các bạn thấy đã nhà họ ốp nhìn rất là đẹp mắt không các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh Việt 46686 ủng hộ cho mình nhé. À, cảm ơn à, những ai đã đồng hành Việt 46686 trong à, thời gian qua. Xin cảm ơn nha. Thì bây giờ bọn mình còn phải đợi ba chủ nhà đến để nhận nhận nhá đã còn phải ờ, đợi để ký hợp đồng nhận nhá nha các bạn Thì là đang gọi điện thoại cho ba chủ nhà Bà nói rằng lành thì để trước cho con thấy 66 triệu ba bổ sung thêm ừ, ừ. hôm nay đằng trước này cũng có trô truyền nhà này mình sẽ lại uh, quay lại cho các bạn xem nha bọn mình cùng truyền nhà và họ đây cũng có truyền nhà này quan thấy cảnh họ chuyển nhà từ trên tầng xuống theo một cái cầu thang nhất định không? Đi lại đi bậc Dũng ơi, lại đây coi họ chuyển nhà gì này. Bọn mình chuyển nhà thì cũng gặp một số họ cùng chuyển nhà. vậy là họ chuyển nhà bằng ờ, hình thức một cái xe để có một cầu thang trên chỉ cần bỏ đồ trên đó thì ờ, đồ từ đông chạy xuống ở phía bên dưới cho dù là nhà cao tầng đến mấy nha các bạn ừ. đó các bạn thấy không họ đang nâng lên đó chuyên nhá của Hàn Quốc đó. rất là chuyên nghiệp nha còn phía xung quanh này là toàn à, công trường. đây là một à, cái nhà họ đang làm quả trình đang làm các bạn ạ còn à, khu ở phía trong đó thì bọn mình ở đó trên ờ, cái dòng dọc của truyền thống thì họ chất hàng lên đó sau đó là tự động đẩy lên phía bên trên tự động truyền lên nha mọi người cái xe cần cầu đó có thể lên cao được nữa cho dù là tầng thứ bao nhiêu nhỉ Mọi vâng, người à, xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh mình nha Việt Bục 6686 Xin cảm ơn mọi người chuyên nghiệp nha quá trình chuyển nhà của bên Hàn rất là chuyên nghiệp mà lại không phải mất sức nhiều Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha này phòng để chủ nhà đã đến phòng này mọi người nha đây xong một uh, quá trình sau một quá trình chuyển nhà thì hiện tại đã xong nhà <laughs> hiện tại đã xong nhà nha đã sắp xếp uh, đầy đủ mọi thứ đâu vào đó rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video biết một sáu sáu hẹn gặp gặp lại các bạn video sau nhé thân ái chào tạm biệt các bạn đây là chủ nhà này hiện tại là chuyện ờ, xong nhà thì ờ, bọn mình đi ăn ờ, quán nha các bạn thì ờ, cũng đã đến giờ ăn tối rồi sau một ngày ờ, vất vả làm việc quá trình chuyển nhà thì ờ, bây giờ này đi ăn quán con ra đó nha mọi người đây là món à, lòng bò à, kim à, chỉ đây mấy cả nhà cũng ăn được miếng nha tengok